Có nhiều đứa nó vô nó hỏi anh ơi Em đậu tốt nghiệp rồi mừng quá Nó tao lại một ngón luôn Ông mà thi tốt rớt tốt nghiệp rồi thôi mà đừng về nhìn mặt cha mẹ nữa chứ đậu tốt nghiệp thôi mà mừng Đậu đại học nghe mừng còn được, đậu tốt nghiệp nó cũng mừng nữa mấy em Nghĩ sao Nguyễn Trường thi tốt nghiệp rớt có hai đứa à Nó đậu nó mừng Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống Chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại. Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT, CEO Duy Nguyễn, khỏe đẹp, thành công, đẳng cấp. Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể. BBT nâng tầm con người Việt Nam. À, xin chào mấy em đến với chương trình vlog của anh Duy Nguyễn Thì ngày hôm nay Duy Nguyễn sẽ xuôi về tuổi thơ để nhớ lại những cái kỷ niệm một thời bột đậu ngạo nghễ Wow Thường thường lắm em, không biết nói sao giờ nữa, cái gì mà nó càng rẻ đó Thì người ta càng quan tâm Đó, cái cuộc đời bán thực phẩm bổ sung của anh Duy Nguyễn tính tới nay cũng được gần chục năm rồi Rất là nhiều em thanh niên sinh viên, thanh niên sung phong đồ này nọ các kiểu vô hỏi Anh ơi bán em 2 kg bột đậu Anh ơi bán em ký rưỡi bột đậu Anh ơi bán em 3 kg bột đậu thể hình mới chịu nha bột đậu phải bột đậu thể hình mới chịu bột đậu thường không chịu đâu rồi xong rồi cái nói thôi em ơi bây giờ nói em nghe vậy à, em ở quê đúng không bây giờ anh bán bột đậu cho em mà nó sài gòn anh ship vô cho em nó hơi bị tốn phí một ký bột đậu thì có mấy chục ngàn thôi mà ship một ký mấy trăm ngàn ví dụ vậy trăm mấy hai trăm thôi em ra ngoài tiệm tập quá đó em mua đậu đi ha xong rồi em về mua cái cái cái cái cái, cái, cái xay cái cối xe tiêu đó em xay em nghiền nát ra rồi uống nha cho nó rẻ rồi ủng hộ bà bà, bà bán tập quá nữa lấy mối quan hệ với bà mốt tiếng xa tới con gái bà <laughs> đó, nó không chịu đâu nói thôi em cũng được anh anh bán cho em năm loại đậu thể hình đó anh, anh, anh em sống ở từng tuổi này anh chưa biết khái niệm năm loại đậu thể hình là đậu gì đâu ông ra em hỏi bà trồng đậu dưới quê coi bà có trồng đậu thể hình không đó nó không phải năm năm cái đậu uống vô là tăng cơ giảm mỡ đó anh nó má đậu mà uống tăng cơ giảm mỡ luôn hả má đậu uống tăng cơ giảm mỡ luôn rồi sao thấy mấy người uống sữa đầu nành với ăn ăn, ăn tàu hủ đâu có tăng cơ giảm mỡ đâu em đó xong cái không anh nói cũng đúng em thấy anh thấy thầy chùa không thiếu lâm tự hiểu lâm tự Ủa, thầy chùa thằng nào nãy bụng sáu muối cơ vú chà bá nói ông nội ơi mấy thằng đó là diễn viên ông ơi ồ mấy thằng đó diễn viên với phần biết thứ hai biết sao không ổng sách nước lên chùa nhiều quá luyện cơ dai sách mà làm đi làm nghề nào mấy em Wow, đi nhà phải đủ mệt chưa mà đi lên núi lên, lên núi nữa tập toàn thân còn gì nữa ba cơ diễn tập hết trơn rồi <laughs> đó nhiều khi vẫn giỡn nhưng mà em nói vậy thôi chứ nhiều khi mấy em đưa ra như anh những cái khái niệm khó đỡ nói chung á trong à, nghệ thuật quảng cáo đó người ta dùng chưa lạm dụng lạm dụng là gì lạm dụng là cái gì cũng quăng vô thể hình được hết cái gì cũng quăng quăng quăng vô gamer mới chịu nó bột đậu bột đậu gamer đúng không rồi à, áo thun gamer rồi giày giày Zimmer cái chữ Zimmer của ai vậy ta cái chữ Zimmer của ai nói vậy ta <laughs> đó nên đâm ra cho tụi em một cái kiến thức lệch lạc tụi em thiếu kiến thức nền đúng không em thiếu thế nền em không biết gì nó tăng cơ giảm mỡ mà cứ bây giờ kiếm anh bột đậu tăng cơ giảm mỡ hoài thì thôi giờ em nói em thích đậu đúng không giờ cứ, cứ mua đậu đen trộn đậu đỏ đi uống đậu đỏ sao giờ chưa có màu gì đó <laughs> đúng không có không đó, cái vụ gì á mà giờ muốn có bồ ăn chè đậu đỏ gì đó tao cũng biết này đâu ra luôn đó <laughs> ăn chè đậu đỏ có bồ <laughs> bây giờ ăn chè đậu đỏ chưa có bồ về đậu đẻ đỏ pha thêm chút đậu đen nữa đậu đen pha thêm chút đậu trắng đậu trắng để thêm đậu xanh nữa <laughs> bốn đậu rồi còn đậu nào nữa còn đậu tốt nghiệp nè không bữa nay có kết quả thi có ai rớt không trời đất ơi có nhiều đứa nó vô nó hỏi anh ơi em đậu tốt nghiệp rồi mừng quá nó tao lại một ngón luôn ông mà mày thi tốt rất tốt nghiệp rồi thôi mà đừng về nhìn mặt cha mẹ nữa chứ đậu tốt nghiệp thôi mà mừng đậu đại học nghe mừng còn được đậu tốt nghiệp nó cũng mừng nữa mấy em nghĩ sao nguyễn trường thi tốt nghiệp rớt có hai đứa à nó đậu nó mừng nhiều khi trường thành tích á trường mà tao mắc bệnh thành tích á người vuốt luôn lên trăm trăm luôn không cho ai rớt đúng không mà lỡ có rớt rồi phúc khảo sao cho lên thôi à đó ôi vãi cả đậu tốt nghiệp mà chúc mừng anh chúc mừng em đi tặng cho em hũ súp đi anh ông biết thân ghê luôn rồi nhưng mà nó tóm lại cuộc đời mấy em ở đâu cũng có tin anh đúng không hay nói khác ở đâu cũng có anh hùng mà ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên đúng không thì bây giờ bột đậu á, thì cũng có nhiều loại bột đậu lắm nó anh đang nói ở đây anh nói bột đậu ngạo nghễ bột đậu tinh hoa đó chứ anh không nói bột đậu kia bột đậu kia thôi ra bà bà, bà tập quá đi chả có gì khác cả nó về sai siết đậu này nọ kia đó vậy tại sao cái khái niệm mà bột đậu á nó lại ra đời đó bột đậu tinh hoa nha bây giờ nó lại lần cuối cái cụm từ bột đậu trong video của anh là bột đậu tinh hoa bột đậu được FDA chấp nhận chứ không phải bột đậu về xay xong rồi pha trộn dồi mọt mối mắm trong đó tự mày ăn tự bị bổ luôn không ai kiểm định hết không chơi à anh cái gì cũng vậy thôi bỏ cho miệng anh kỹ lắm đúng không anh phải theo tiêu chuẩn quốc tế mà đó anh anh kỹ lắm nên bột đậu của anh là phải được FDA approve FDA chấp nhận và được bày bán trên khắp siêu thị nước Mỹ à, cuộc sống mà đúng không sắc tộc tôn giáo giới tính màu da này nọ các kiểu khó khó khó, khó sống lắm em có những người, người ta ăn chay đúng không có những người, người ta ăn chay và có những người người ta muốn tìm kiếm một cái sự healthy từ thực vật người ta cân bằng cái đại nguồn đạm lại hiểu không cái nguồn protein á tại vì người ăn chay chắc chắn á chay chay nhiều loại nữa có loại chay uống sữa được thì nó uống quay được còn có loại chay không uống sữa được cho chay mà chay ghê ghê á ăn thực vật không à thì cái loại đó đó người ta phải dùng tới bột đậu để người ta tập gym người ta duy trì sức khỏe tại trong một cái điều kiện ăn chay lâu ngày nó thiếu chất ông ơi nó yếu xìu à nó bởi phải ăn thịt vô nó mới giữ được hiểu không mà giờ thịt đó thì vi phạm về điều khoản tôn giáo nên họ chuyển qua họ ăn bột đậu còn cái loại thứ hai cân bằng protein thực vật còn cái loại thứ ba nó siêu sao hơn nó ngạo nghễ hơn nữa nó đam luôn thực vật nó thứ nhất ăn thực vật là sát sinh thứ hai ăn thứ ô lộn ăn động vật là sát sinh ăn động vật là ác ăn động vật là là gì uh, gì uh, gì cố tình tiếp tay cho giết thú rồi gì lum la hết ung thư đồ các kiểu cái tình cái cái cái cái, cái, cái tàu luôn đó nữa đó nên bây giờ á, người ta phải chế ra bột đậu để làm chi để gọi là người ta dành cho những đối tượng như vậy wow. đúng không rồi nhưng mà cái bột đậu chế ra đó nó phải đạt được một cái yêu cầu chất lượng nó phải cao cấp chứ không phải bột đậu chế ra giống như đậu xay không làm vậy được đó thì cái bột đậu nó nâng lên tầm supplement wow. thực phẩm bổ sung thể hình chữ thể hình là lạm dụng đó nó chỉ là thực phẩm bổ sung thôi còn chữ thể hình là lạm dụng mà cuộc sống đôi khi phải lạm dụng chút đỉnh đó <laughs> nói sao ta có rất nhiều cái hãng nó cung cấp nó phân phối và nó bán ra cái bột đậu này nhưng mà đã là bột đậu á thì nó dính tới hai ba bốn cái vấn đề sau đây thứ nhất là đậu đậu dỏm đậu dỏm ba đúng không trong đậu á thành phần protein nó rất khác nhau chứ không phải đậu nào như đậu nấy mà đậu dỏm á thì làm lên phải đưa qua FDA người ta kiểm mà fda người ta kiểm tôi biết đậu dỏm phải ghi vô cái phải ghi rõ ràng vô cái nhãn đậu dỏm quê ừ, quê bộ đúng không nên nên cũng có đậu dỏm thôi thật ra hàng quá nó nó lum hết nhưng mà để làm được cái mùi sản phẩm cái mùi cái vị và cái độ hòa tan của protein từ thực vật rất khó ông ơi wow. rất khó nó không phải là như thiên đường của quay đâu quay là nó một cái sản phẩm mang tính công nghiệp đại trà nó dễ là nó còn thằng bột đậu á thì về nó tóm lại nè cái thằng bột đậu nó khác quay chỗ nào bột đậu tinh hoa nha mệt quá anh sợ mấy cưới cắt clip em Ồ, để này ra chắc ăn tại vì biết sao không bây giờ á tụi nó bán bột đậu không tinh hoa cái nó nghe nói chữ bột đậu không nói gì hết á nó cắt cái clip nó ra nó quảng cáo cho thứ của nó nó giang hồ nó hiểm ác lắm em nó ăn cho xương máu không à nên giờ thôi bột đậu tinh hoa để vậy cho khỏi cắt cắt trúng hợp tao đó nó bột đậu tinh hoa là nó sản xuất đó, nó sẽ khó hơn so với quay khó hơn làm cái bột đậu này kinh khó pha pha nó khó hòa tan độ hòa tan của đầu tiên à, bột đậu này nó không có ghê gớm lắm thật ra anh nói bột đậu là nói cho vui tại vì sao tại nói cho tụi em hiểu á chứ còn hả cái sản phẩm này nè cái sản phẩm mà anh đang nói đây là protein thực vật nó là protein thực vật nó kia là plant protein chứ không phải là bột đậu không em hiểu không nếu mà bột đậu không làm nó ra gì trơn trọi đó, nó mà nó không có được đa dạng cái nguồn protein em hiểu không nó vậy thì cái bột đậu với bột quay nó khác nhau chỗ nào nó khác nhau về thành phần protein nó mà protein nó có hai chục axit amin ok đúng chưa nó có hai chục axit amin ok mà trong cái bột đậu đó là cái cái cái thứ nhất á là cái sự hấp thu nó không được cao cái thứ hai nữa đó protein nó không được nó, cái cái mạch protein nó không được chất nó được chất ở đây đằng sau biết EA không EA cái mạch đó đó cộng lại với nhau phải khớp anh dùng của chữ khớp thôi chứ còn những video những năm trước là nó rất rõ rồi còn nếu mà cái mạch đó cộng vô đó mình yển một xích thôi là nó lên đường tại vì cái loại này nó hấp thu cái điều kiện không ơi tức là cái đóng mạch đó đó thí dụ nó quy định rằng giờ tao ví dụ đi nó quy định là isoleucine phải là 3, 3 gram leucine phải 4 gram à, ờ, cái kia phải 5 gram nó tạo ra một tỷ lệ tốt để hấp thu nhưng mà trong đó cái gì cũng đúng hết chỉ cần thằng sai thôi là anh hấp thu theo thằng kém nhất hiểu không đó nó hấp thu thằng kém nhất nên cái nên cái chất lượng của thằng rồ tim đậu thuần tí á nó không có cao mà mày trộn vô tụi nó lại cũng vậy thôi à đó nên cái cái nghệ thuật trộn đồ tim á nó sẽ rất là khó đó để nó làm sao nó làm chỉ số bb nó nó chỉ số chỉ số bb nó cao á chỉ số bb nó còn trăm và chỉ số gì gì nó là một đó ủa chỉ số gì gì quên rồi ta ai comment đúng trúng evm nha cái chỉ số gì gì đó nó phải là một nha nó cái chỉ số gì gì á mà nó dưới một là không được nha đó nó, nó phải tìm cách nó mít lại nó xào chẻ chỗ đó ra để cho chất lượng đồ tim nó tốt nha quay rồi nó tóm lại cái thằng sản phẩm mà lăn protein á được gọi là good được gọi là tốt á khi nào nó chất lượng nó phải ngang quay còn chất lượng nó thua quay cả nhà bỏ đi chất lượng thua quay là chất lượng bài tập quá nha đó, rồi chất lượng này nó phải uh, tốt ngang quay mới được nó mới gọi nó mới ờ, thành là bột ờ, đậu ngạo nghễ rồi thì cái đây á không phải là cái sản phẩm đầu tiên mà BBT phân phối đâu BBT phân phối trước là Raw Fusion của hãng San Nutrition Raw Fusion Raw Fusion Raw là gì? Là raw là raw đó chứ raw là gì? <laughs> Đúng không? Raw là những cái gì tinh tinh ờ, gọi là cái gì ta? Thuần khiết nguyên liệu đó, nó kêu là raw À giờ vậy gái còn trinh kêu là raw Không đó nói thiệt <laughs> con gái đẻ con rồi hết ro nó ví dụ vậy tức là ro là cái gì đó nó nó là nó mang nguồn nguyên liệu chứ nó không được chế biến quá trời quá đất ví dụ như em dùng cái chữ là raw beef raw beef beef là là là, là thịt hàng bò đúng không raw beef chắc chắn là bò sống rồi còn bây giờ là mày nói beef không ai beef mày làm bít tết rồi sao đó nó miếng bít tết không kêu là raw beef mà là cook nó cook beef đó còn kia là raw beef nó rõ ràng không ăn raw hết ăn raw đồ sống sao ăn nên cái chữ ro nó là như vậy đó em ro fusion sản phẩm chủ lực của hãng San Nutrition luôn nó nhiều loại lắm anh đã nói trước đây rất là nhiều rồi còn bây giờ cái hãng này là của Nutrac nó về chung hàng với Nutrac nó cũng có khá là nhiều mùi vị đúng không thiết kế nhãn thì cũng rất là là là là, là tốt tất nhiên anh bây giờ anh đọc một số thành phần chính một số cái chính của con này thằng này nó có một cái vị rất khác kem nó có vị kem nha kem mới chịu thường thường á anh ta bị sô cô la vani hết đó mà này bị kem mới chịu nè đầu tiên nó nổ nè mấy em làm từ 100% thực vật thiệt nó dùng chữ thiệt là chữ riêu đó wow. đó rồi 100% tự nhiên luôn wow. đó vậy là thằng này á ở bên mỹ á nó chia làm hai giờ nó nó nói chung lại cái cái cái thực phẩm bên bển nó chia làm hai cái một cái là thường với một cái là organic em hiểu không cái organic đó là cái được trồng theo cái tiêu chuẩn nó rất nghiêm khắc yes. anh lấy ví dụ như giờ trồng đậu đi à, cái đậu của em mà có con sâu nó bò cho nó ăn đi em à, phun thuốc trừ sâu vô cái đậu đó là hết organic rồi đó là hết organic rồi em bảo quản cái đậu đó bằng hóa chất cũng hết organic luôn nó khó lắm em cái sự organic này là do tổ chức bên mỹ nó kiểm tra nó kiểm tra cả cái hạt giống đúng không xong rồi nó kiểm tra cái quy trình em trồng cái quy trình bảo quản cái quy trình ra thị trường nó dán cái mát đó là cho em là bảo đảm mất cấp 3, cấp 4 lẫn kia luôn ví dụ như cà chua có hai loại nha tự nhiên cà chua thấy thằng đổ được có mấy sen nè là cà chua nó không có cái đập đâu ba cà chua nó phun thuốc nhưng mà nó phun cũng ghê bằng việt nam nó phun ghê bằng việt nam là nó được đâu được bán đó còn cái hàng ó cái là hàng nữa tự nhiên thực phẩm bổ sung cũng vậy nó cũng có hai loại luôn cái đó từ từ từ video khác anh nói chứ tụi em không biết đâu độ nó có hai loại đó loại loại gọi là ó cái địch với loại chưa ó cái địch nó mà cái loại ó cái địch nó mắc kinh khủng hiểu chưa rồi thằng này nó nói là nó đồ riêu nha đồ thiệt và đồ tự nhiên ó cái địch nha rồi tiếp tục đọc cái label thì giả gì đó coi đó em nó thật sự với em mấy thằng lăng đầu tiên này label sao đẹp bằng quay được label đẹp bằng gì nhiều số không á label bùa lên chút đỉnh cho nhìn đẹp đẹp để dụ mấy thằng biết á đó còn anh chỉ nói em căn bản thôi thì uh, bây giờ mình quan tâm là cái nguồn protein đến từ nguồn nào nguồn này có mắc tiền hay không hay mà chơi đậu cùi đó thì ở đây nó có bốn nguồn protein nè mấy em nó bốn nguồn protein hướng dương nào à, đậu rồi gạo nâu rồi à, hạt pumpkin các kiểu bốn cái đó không rồi một liều dùng nó là 20 gram protein nghe có vẻ ít đúng không nghe có vẻ ít đừng nóng nhịn thọ muỗng thôi nó không phải quay nha ba cái này là protein thực vật nó ăn muỗng này nè một liều dòng nha nó là 20g protein mà nó không có lacto nó tuyệt đối không có lacto nhưng mà không có lacto và gluten đó biết gluten là gì không nó gluten đó. sản phẩm nó phải gluten free nha tất nhiên này nó không có gluten thì bây giờ một cái sản phẩm mà nó không có lacto không có gluten đó, nó dễ hấp thu lắm nó dễ hấp thu lắm thằng nào uống quay bị gì qua đây tao cứu cho thiệt phụ nữ có thai cho con bú uống quay không được đúng không qua đây cứu cho tại cái thằng này nó sinh ra nó kỹ quay cho đó đó thằng này nó ưu điểm cho nó của nó là như vậy tỷ lệ dễ hấp thu này nọ đó. nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì cái mùi và cái độ hòa tan thì bây giờ mình coi cái hãng này nó khắc phục được cái đó chưa hiểu không nếu mà nó chưa khắc phục được cái đồ mùi độ hòa tan thì em uống nó còn em uống á tất nhiên nó phải nó cặn mà em uống cái lưỡi của em á cảm thấy nó có gì đó nó không thông như quay đó dễ dàng pha trộn đó dễ dàng pha trộn là không có mùi không mùi không chất bảo quản wow. ghê chưa Trời ơi gì đây Tất cả mọi thứ đều tự nhiên Nguồn đầu tiên gồm C8 MCT oil Cũng giữ giữ lắm em nó giữ giữ đó nha Thì nói tóm lại Đây là cái chương trình này không phải là anh ngồi anh, anh, anh, anh nói về thành phần sản phẩm Mà chỉ nói về cái góc nhìn đó, nói về cái góc nhìn, nói về cái quan điểm và nói về cách sử dụng thôi, phân tích thôi chém gió thôi đó để cho em hiểu á là nó khác quay chỗ nào bây giờ em em em em em nói con này trời ơi má ơi gì mày có 20 gram tiên uống không đã thôi tao mua con này đi đây em có quay luôn ba ở à, đây có con isofix đây thôi cùng hãng tao mua ai isofix đi trời ơi má ai isofix tao được 25 gram protein ba mấy ba so vậy thôi bố bán cho ai được đó tụi em phải hiểu hai thằng này nó khác nhau nó dành cho nó dành cho hai cái cái nhận thức khác nhau và dành cho hai đối tượng khác nhau dành cho hai triết lý khác nhau nữa đó thí dụ như chị em phụ nữ á ta dùng cái này ta dễ chịu hơn thích hơn dùng quay cũng được chứ đâu phải ai dùng cũng được có người dùng được người dùng không được đó nên các bạn cũng phải thử đúng không tôi nói cái gì cũng vậy thôi cực đoan quá nó không tốt mà mình ăn protein động vật nhiều quá nó cũng tốt nữa nó thiếu đi cái chất rau xanh nó thiếu cái chất xanh đúng không protein nó phải cân bằng vừa động vật và vừa thực vật đó hiểu không nên nhiều khi tôi buồn buồn ngồi cái tivi cũng ăn hết trái sòi gì không ăn sòi ăn cam ăn quýt ăn trái cây ăn rau nhiều vì dao đẹp bây giờ thử không nói tao đây muốn thử là pha khủ này nè ba nó thật chia sẻ luôn tối anh luôn á anh ngồi anh chơi game này nè nhớ không anh ngồi anh game buổi tối ngay đây nè đó xong rồi cái lúc mà em game xong ra pha hai muỗng dứt ngủ luôn wow đó, bột đậu nha mấy em bây giờ mấy em hỏi à, nó có làm hủ bự không anh hiện tại là chưa đó, một muỗng hai muỗng muỗng mịn bà cố luôn <laughs> thơm ta <laughs> thơm em thằng này là mùi ngon hết chứ à. đưa ly trắng trắng này anh mượn anh, anh tép đủ hòa tan không em không nói anh hát nó anh pha rất đơn giản thôi không có gì ghê gớm hết đây mày à, uống không trong muối nè anh đổ vô nhiêu em cũng uống được hết á nguyên ly của mày luôn hả đó rồi thấy không đổ ra thôi nó mịn không anh Di mày pha gì cũng mịn hết á màu thơm không wow. y như sữa quên để logo ngoài đó nhìn như sữa anh á thì anh thấy nó tan hơn thằng ron sạch một tí còn tất nhiên nó là rồ tin thực vật nên cái mạch đó bằng kêu là cái gì ta cái cái cái cái mạch protein nó khác uống vô cảm giác nó vẫn khác so với quay yes. cái điều đó chắc chắn rồi còn mấy uống vô y quay này đồ giả mà cái sản phẩm này nó mới ra mấy em hồi kiện đi hồi kiện đi qua công ty nó đó là nó chưa có bán đâu má nó nó giấu như quỷ vậy bay nó nói là nó, anh chụp hình nữa anh chụp hình anh chơi cái nói no no no take chơi no thích take picture keep secret keep secret <laughs> keep secret đó ý đằng sao ý là tao chưa có bán mày đừng có chụp hình mày đừng có post tao biết mày nổi tiếng rồi tao biết mày facebook của mày kinh lắm tao biết youtube của mày cũng kinh mày post lên cái chết mẹ tao luôn nó chưa có post được giữ giữ bí mật giữ bí mật đó giờ nó bán luôn nên cái thằng nu trách này nó làm ăn nó cũng ghê ghê sao á nào có chữ natural này mấy có chữ natural mà nói thêm nha anh nói thêm về kiến thức quanh về mỹ đế cho em nghe tất nhiên á cái thằng công ty nu trách này nè hồi kỳ bị dịch covid á công ty nó lớn quá nó đuổi ba chục phần trăm nhân viên chịu đâu có nổi dịch mà đúng không chịu không nổi đuổi ba chục trăm nhân viên luôn nó không xong rồi cái chính phủ của bang Orlando á Orlando á tiểu thảo lộn thành phố tiểu bang Florida rồi nó bay vô một phát một ký cho cái cho cái trách mượn nợ BBB mấy chục triệu đô biết nó cho mượn liền để giật dậy công ty ông ấy tao móm luôn rồi tao tưởng đâu lần cuối cùng tao đi lần đầu tiên tao đi qua đó là lần cuối cùng luôn chứ ừ mà lúc đó là dàn xeo miếu máu liền thôi chia tay Di Nguyễn nha bye bye rồi Thanh Kiều for uh, last time đồ này nọ bạn thăm mình mình thế là me, cái memory đẹp nhất đời mình đồ ABC hỏi mày ôi what wrong what happened rồi, tao bị lay off rồi what xong rồi cái xếp bị không đi luôn bày rồi đó trời má nghe buồn ba nhưng mà mỹ đế cho mượn tiền liền đó mỹ đế cho mượn tiền liền tại cái thằng nu trách nó tốn nhiều tiền nó phát triển sản phẩm quá nói thằng rp hai thằng nó chạy đua vũ trang chạy đua công nghệ ông nội như sản phẩm người ta đó người ta ba bốn năm ta chưa đổi cái nào hết trơn hết á còn hai thằng tía này nó đổi hoài em đấy nó đổi hoài à nó thêm mới nhóng nhóng nhóng nhóc luôn bây giờ nó thêm lọn cái là hồn ma bóng quế varier varier gì nữa kìa ồ một thằng bổ sung để hai ma vậy nè kinh chưa đó nên cái lúc mà anh qua này chưa có thằng này chưa có mà anh bí mật thêm con thằng núp lùm làm gì nữa con thằng núp lùm làm cái thằng lăn đầu tiên nữa nó là xu thế rồi lắp radar, labrador labrador núp lùm làm lăn đầu tiên luôn đó. nên cái bây giờ cái cái cái cái cái cái, cái tư duy cái xu thế đó, nó nó thường nó thấy nó nó hướng về một cái gì đó nó cái địch nó hướng về một cái gì đó nó tự nhiên nó hướng về một cái gì đó nó nó nó gọi là cái cái thực vật nó được chuộng lên lên lên lên rồi đó đó ngày xưa đó thì cái công nghệ nó ít và cái cái sản phẩm nó nó cũng không được nhiều nữa mà bây giờ ví dụ một hãng nó bán quá trời luôn mình là khách hàng mình chạy theo mình test mệt muốn chết luôn mấy cái đồ quảng cáo anh uống không khỏi mua luôn em uống luôn mập luôn rồi giờ nói tới thời điểm sử dụng mấy thằng quỷ yêu này đúng không thường á anh không khuyên mấy bạn sàn này sao tập tại vì sao tại vì sao tập mình có nhiều nhiều sự lựa chọn lựa anh hiểu không sao tập thì mình xài quay hay xài cái này nè đó nó sao tập thì thường thường mình xài mấy cái này hiểu chưa nhưng mà trong ngày mình sẽ nên xài này trong ngày nên xài những cái thằng sau đây có thể xài trong ngày quay xài trong ngày được ok đúng không còn tất nhiên ví dụ như bây giờ chị em phụ nữ hay mấy bạn có tiền mua được con món thì nói làm gì các bạn có tiền mua món thì lúc nào cần protein thì bữa thôi ngại ngùng gì nữa rồi các bạn có hỏi này có hủ bự không nope. không có mấy thằng mấy này nó chảnh lắm đúng không uống hủ giờ được uống mua được thôi à đó đồ nó đồ đồ mà nó nó mang tính chất là sang sang nữa là không bao giờ làm sai bự hết mấy em để ý đấy đồ mà nó sang sang không bao giờ làm sai bự đâu còn cái đồ mà nó bán mà cho mấy đối tượng nhà nghèo tiết kiệm á thì nó mới làm sai bự đúng không bạn thấy không mấy ngày xưa nó còn có một số hãng nó có quay 10 bao bây giờ trời ơi mẹ quay 10 bao thiệt nhìn nó tao tao dị ứng sao á nó ít có lắm nó làm quay 4 bao luôn chứ không được 5 bao nữa đúng không nhiều khi nó nó nó nó làm gì cái thị trường quốc tế đó nó mới làm size lớn còn bây giờ cái này sai này nè hai chục liều nói nhiều nữa mệt quá hai chục liều liều 30 gram đó liều 30 gram rồi à, gam thì nó có ba hai chục gram protein nên nói về cái ratio cho sản cho cho cho protein đó thì mấy thằng này nó không có cao tại mấy này nó mang tính chất là protein hoàn chỉnh đúng không protein hoàn chỉnh nó kết hợp bốn loại protein lẫn nhau nó tạo ra sản phẩm chứ không phải là thằng này quay không hiểu không nó là sản phẩm nó là vậy em nên dùng trong ngày trước ngủ trước khi ngủ sẽ ngủ rất là ngon wow. đó. cái này nó anh, anh anh góp ý thêm à, trong cuộc sống mà nên cân bằng nguồn đầu tiên nó quan trọng nha protein từ súp xong rồi protein từ từ từ, từ thức ăn bên ngoài á ừ, ăn ngoài đừng nhiều có ngày ăn con gà nhanh thôi được rồi <laughs> ăn con gà để chim hả còn không thì tụi em ăn cơm nói chung là tụi em đã mua súp rồi tụi em muốn súp rồi đó thì tụi em cứ ăn cơm hàng cháo chợ mẹ nấu là ok mình ra đường mình ăn mình thấy cái gì nhiều mỡ mình bỏ ra rồi mình thấy cái gì mà nó tinh bột nhiều quá thì bạn ít lại vậy thôi nha rồi chúc tụi em thành công mua đi lẹ lẹ đi đừng phải có là trên tay mới nói chuyện được chứ như nguyễn không úp hình lên nhiều khi ba triệu cũng đỡ lắm á trăm phần trăm trăm phần trăm nhật cường ủa phải nhật cường ta không cường không cường với mai lại quyền lộn trăm phần trăm ngay trăm phần trăm gì nữa hay thì mua súp đi ba giàu nghèo mẹ gì lai